Và quý vị có biết là Việt Nam đã có rất nhiều thành tựu trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn được các nhà khoa học thế giới ghi nhận là lĩnh vực thế mạnh của y tế Việt Nam. Tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn của chúng ta lên tới trên 50% và các sáng kiến, các phương pháp mới của các y bác sĩ sẽ đem lại ngày càng nhiều niềm vui cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành làm việc với thường trực huyện ủy Chư Sê và Phú Thiện về xây dựng tuyến du lịch giữa hai địa phương. Tăng cường công tác phòng dịch Covid-19 tại các trường học trên khu vực biên giới. Sáng nay 21 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp – Hội nghị được tổ chức để đánh giá thực trạng, xác định giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp gắn với chương trình khoa học công nghệ quốc gia. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 năm trở lại đây, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu nông sản